cân nặng của nó là 4,5 kg các bác nhá công suất là 42 cc sản xuất năm 1989 các bác nhá đó một chiếc máy cưa khá là lâu rồi nhưng mà máy móc cực kỳ đẹp các bác ơi ừ, cái phần tem này thì do lính của hàng chúng em thì dọn rửa mà không dán nó lại nên là xịt rửa không may nó bay mất cái tem chữ đi làm cho giảm cái độ đẹp của cây máy đi rất là nhiều đó còn tổng thể của cây máy này nước sơn các bác nhìn qua nguyên zin các bác nhá chưa hề có biểu hiện bong chóc hay là làm sao cả đó quá đẹp luôn các bác nhá về mặt tiền của nó đây này các bác ơi các bác thấy có chất lượng không ạ một con máy cưa hệ siêu tầm cực kỳ đẹp mặt tiền ốp làm tất cả máy móc nha các bác nhá nước sơn thì hầu như là chưa bong đó, hàm rồng tích hợp hàm rồng lam của con này là lam bánh xe đó xích là size xích năm các bác nhá lam là năm năm mươi phân mặt cắt được bốn 45 phân các bác nhá thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên con này là hệ đời lốc nhôm nên là chịu lực rất là tốt đó mấy cái dòng đời lốc nhựa thì đôi khi các bác về các bác sử dụng cả ngày thì nó sẽ có hiện tượng nóng máy nhưng mà về lốc nhôm này thì nó chịu nhiệt rất tốt các bác nhá hệ cơ khai thác mà nó thiết kế thì nói chung là quá là chất lượng thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên hết cho các bác quá đẹp và vip đúng không các bác còn máy cửa siêu chất lượng luôn <coughs> <coughs> <coughs> này thì lên sóng cho các bác các bác nhìn qua phần boe lọc gió của nó này chưa hề có biểu hiện rách hay là làm sao các bác nhá cực kỳ đẹp đúng không các bác Nóng hơi thì nguyên zin nguyên bản từ A tới Z cho các bác đảm bảo cho các bác là chưa hề bung chạm máy móc thì luôn các bác nhá này, nòng hơi của nó này cực kỳ đẹp các bác nhá qua vip đúng không các bác con này thì nó vặn một ốc lam là trực tiếp một khóa 19 này nhưng mà nó có thêm một cái lỗ này để cho nếu mà các bác nào muốn nhu, muốn nhu cầu lên hai ốc lam thì vẫn có thể lên được các bác nhá nó có tích hợp lỗ sẵn ở đây rồi đó còn các bác nào mà ưng ý con này rồi muốn đặt hàng con này của cửa hàng chúng em các bác nào muốn lên hai ốc lam thì cửa hàng chúng em vẫn sẵn sàng lên hai ốc lam hoàn toàn miễn phí cho các bác còn nguyên zin là nó đang là một ốc lam các bác nhá nguyên zin là một ốc lam còn các bác nào mà đặt hàng con này mà muốn lên hai ốc lam thì uh, cửa hàng chúng em vẫn có thể lên hai ốc lam cho các bác lên miễn phí không tính thêm tiền các bác nhá đây, tổng thể trên video máy móc có sao cả hàng chúng em quay vậy các bác vui lòng coi kỹ video giúp cả hàng chúng em các bác nào mà đã ưng ý rồi thì liên hệ cho cửa hàng chúng em ngay để đặt hàng số điện thoại thì cửa hàng chúng em là 0354392929 các bác nào sử dụng zalo thì hãy kết bạn qua zalo cho cửa hàng chúng em các bác uh, uh, nhắn tin thì cửa hàng chúng em sẽ gửi video chi tiết cho các bác xem qua hoặc là các bác nào muốn tham khảo thêm thì cứ liên hệ cho cửa hàng chúng em thôi đó đặt hàng thì các bác chỉ cần để lại cho em địa chỉ số điện thoại thì cửa hàng chúng em là ship tận nơi cho các bác tận nhà luôn nên là các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhá các bác cửa hàng chúng em xin phép uh, giật test nổ con này để cho các bác nghe ngoài tiếng máy Mm-hmm. máy móc cửa hàng chúng em đã căn chỉnh cũng dọn nổ tất cả ngon lành rồi vòng tua thì cực kỳ khỏe các bác nhá cực kỳ khỏe luôn còn này vòng tua của hệ Estin thì nó xài hai bạc nên là máy móc cực kỳ thoáng máy và giá hiện tại thì con này thì cửa hàng bán với giá là 5 triệu 500 ngàn cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện bên em là một tiếp mở Fuji một chiếc rũa một tô bí trình giá chỉ 5 triệu 500 ngàn các bác nhá cửa hàng chúng em miễn phí ship các bác nào ưng ý con này rồi thì liên hệ cho cửa hàng chúng em ngay để đặt hàng ở ờ, cửa hàng chúng em xin chào các bác các quý sau